Hi, mình xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về về video về môn lịch sử sử và mới hôm nay và vừa cập nhật luôn ngày ngày 25 tháng tháng 2 năm năm 2022 và thứ sáu luôn. Mình mới đi học về luôn và đề đây là đề lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo là của Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nghe các bạn. Và ừ, cuối video sẽ có về một một video mà giải giải hết rồi và có đáp án là của sở sở cho các bạn luôn nên các bạn không sợ sai đâu nha và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào trách nhiệm lịch sử của 12 12 của Thanh Hóa này các bạn có thể tham khảo đây bốn câu đó mình sẽ đi qua qua nghe các bạn này mà muốn xem các bạn tầm dần lại nghe mình sẽ qua nhanh luôn đó mình thì mình đi tự nhiên nên mình chả hiểu con này là cái gì hết. Rồi, và có 40 câu và tương ứng là tương ứng 40 câu là tương ứng là 10 điểm. Đây là đề 507 của bộ nha. Và chúng ta sẽ đến với đáp án của lịch sử 12 và trắc nghiệm và của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Và mới có sáng nay luôn. Đáp án là các bạn có tất cả mã đề luôn nha. Mã đề 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 mà mình chỉ mới xin được đề có 507 à còn mấy cái đề khác mình không có nên mình chịu nha mình chỉ có một cái mã đề thì thôi và luôn rồi đây là toàn bộ những những đáp án mà của tất cả các đề nha các bạn có thể tham dừng lại để xem đáp án và đây là và trên đây là toàn bộ Bộ Lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở những video sau nha.